Câu hỏi một bạn hỏi thế này, Kính chào Thầy, trong một lần con đi trên xe bíp rất đông người, con có nhìn thấy một người đang móc túi một người khách ở trên xe bíp. Lúc đó con muốn kêu lên để giúp người bị móc túi, nhưng thấy mấy người xung quanh con cũng nhìn thấy đều làm ngơ. Mặt khác, con đọc báo thấy nhiều vụ người móc túi hành hung người hô hoáng, nên con đã không đủ dũng cảm tố giác hành vi trộm cắp kia. Gần đây, con được nghe về nhân quả nên con thấy hối hận vô cùng. Thầy ơi, con phải chịu quả báo như thế nào khi làm ngơ trước việc làm xấu ác của người khác? Con xin Thầy cho con lời khuyên ạ. À. Con xin cảm ơn Thầy ạ. À. <clears throat> Đây cũng là một vấn đề. Cái tình trạng xã hội chúng ta bây giờ, cái ác nó đang nhiều, và nhiều khi nó thắng thế cả cái thiện các con ạ. À. Cho nên ý, bảo vệ cái điều tốt lành khó khăn vất vả. Thầy rất thông cảm cho bạn này, bạn hỏi câu hỏi này. Đúng thế đấy, các con nhìn thấy người ta làm việc ác mà mình không dám làm gì nữa, sợ nó hành hung mình luôn đó, có phải không? Bây giờ là như vậy. Nhưng bây giờ làm sao đây? cái tình thế như thế này làm sao đây ở à, đây thầy tin rằng trong các con đây mấy nghìn bạn này thằng nào cũng có người gặp cái tình cảnh thế này cái ác nó đang thắng thế đấy nó đang thắng thế thế thì sao bạn này á, trong tâm bạn nó biết được cái việc người kia làm việc ác bạn muốn giúp người nhưng tình thế này giúp không được phải chịu thì xét về bạn ấy tâm bạn ấy là là tốt nhưng cái tình thế không thể làm được nếu bây giờ có một toán cướp nó lên toàn những đứa có vũ khí có dao thì các con thấy thầy có cái đọc ở trong miền nam đấy mấy cái bến, bến xe miền đông miền tây rồi miền nam đấy ở sài gòn đó cái bọn này nó lên nó hành hung luôn hành khách luôn ai dám làm gì đâu nó sẵn sàng nó có dao xử lý nó đâm chúng ta biết là việc ác mà ta không làm gì được các con ạ thì trong tình huống như vậy mình không làm việc được mình không có tội các con ạ cái này không có tội nhé chân bạn này yên tâm bạn biết biết việc thiện việc việc ác nhưng hoàn cảnh và tình huống như vậy không làm gì được mình không làm được do hoàn cảnh nó khiến nên thì lỗi không phải ở mình mình không có tội các con ạ Nghe không? Nhưng ở đây Thầy khuyến khích tất cả các con, nhất là thanh niên trai tráng này. Các con rèn cho mình cái đức của người quân tử. Nha. Người quân tử thấy bất bình thì phải ra tay. Thấy những điều không đúng đạo lý, ta phải sẵn sàng. Cho nên ở trong Sài Gòn có hình thành cái đội gì nhỉ? Hiệp sĩ đấy, cái đấy là những người rất tốt thầy rất khuyến khích thầy rất tán thán những hiệp sĩ đó và nếu mà trợ duyên được thầy sẽ trợ duyên cho cái đội hiệp sĩ này để cho cái tốt phải thắng thế lên tất cả chúng ta ai cũng rụt rè cũng sợ thì cái ác nó lấn lướt các con ạ à. cái ác nó được thể các con hiểu không nhớ cho nên ở đây trước hết là thầy đòi hỏi các bạn trai bên này phía bên tay trái của, của sư phụ đây các con phải có cái tinh thần hiệp sĩ, có tinh thần của người quân tử. Thấy những điều bất bằng, chúng ta phải ra tay, phải cộng đồng với nhau, liên kết với nhau để các con giải quyết và trừng trị cái tội ác. Tất nhiên mình cũng phải ngắm lực lượng, tương quan lực lượng để chúng ta xử lý có trí tuệ chứ không phải là không có trí tuệ. Hiểu không? Ta phải có trí tuệ. Đó. Các con phải dùng trí tuệ, chứ không phải là mình gọi là hiếu dũng vô mưu và ta hùng hổ lên nhưng mà ta biết cái lực lượng mình thua nó không được. Các con phải có lực lượng, tương quan lực lượng, cân nhắc thật kỹ, có thể xử lý được ta sẽ xử lý. Và Thầy khích lệ các con nên dũng cảm lên làm. Nghe không? Để làm sao trong xã hội chúng ta cái điều tốt nó phải thắng thế, cái người làm điều ác, điều xấu phải sợ sệt, phải sợ sệt cái người móc túi là phải sợ mọi người xung quanh phải lén lút chứ không phải lên xe là công khai móc túi người ta nghe không tất cả hơn ba nghìn bạn đây các con phải phát huy cái tinh thần này cho thầy vào như những hiệp sĩ ở sài gòn đó. vừa rồi có một hiệp sĩ cũng có bị bị nạn đúng không thầy rất là tán thán cái người đó, đó rất tán dương đấy. những con người đấy là vì lẽ phải vì điều tốt, điều thiện, sẵn sàng, dân thân. Thế Thầy mong các con thế. Chúng ta phải sẵn sàng. Nhé. Và khi các con làm được cái điều này thì phước báu của các con rất lớn, không phải nhỏ. Chúng ta vì điều thiện mà chúng ta sẵn sàng xả thân, ta được phước báu. Giống như các chiến sĩ, liệt sĩ của chúng ta đấy, vì Tổ quốc, vì độc lập tự do của dân tộc mà hy sinh cho nên ấy, các anh liệt sĩ, các hương hồn các liệt sĩ được phước báo rất lớn, không phải nhỏ. Và cuộc đời như thế có ý nghĩa các con ạ. Nha. Đấy. Đấy. Thế các con phải tìm phương tiện. Nếu trên xe bíp mà mình thấy mình có thể kêu gọi bà con được, tất cả ra tay. Nha. Thì cái ác nó cũng sẽ nó sẽ lùi đi. Cho nên đấy, cái khóa học này của các con này chính là để nhân mầm mầm thiện cho các con. Tất cả các con thiện lên lan tỏa ra thì những cái xấu cái ác nó sẽ phải lui đi nó sẽ phải lui đi Đấy, chúng ta không thể để cho cái ác nó lấn tới được cái ác mà thắng thế là đất nước chúng ta xã hội chúng ta sẽ đau khổ sẽ chìm trong bóng tối đấy đó thầy rất cảm ơn bạn này đã đưa câu hỏi nhé